đã thực hành hạnh đầu đà cao quý. Từ công đức tu hành của chư Tăng cũng như phước báu cúng dường chúng Tăng của các Phật tử, nguyện mong các chúng sinh mà quý nhân dân, Phật tử đã bạch thỉnh, các chúng sinh có hữu duyên với Pháp đàn và chúng sinh trong khắp Pháp giới được tăng trưởng phước báu, giác ngộ Phật Pháp, sinh về cảnh giới an lành. Kính thưa quý Phật tử, giờ này Văn Hải đã nhìn thấy hình bóng Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Đại Đức Tăng trang nghiêm ôm bình bát đi khất thực trong khuôn viên bổ tự theo lời thỉnh cầu cúng dường của các Phật tử Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng hướng tâm theo dõi chương trình. một bát cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa mắt xanh nhìn trần thế hỏi đường mây trắng qua cạo bò dâu xuống tóc khoác cả xa hoại sắc sống che ngự thánh cao thân khẩu ý an tình chúng sinh khắp muôn loài một bát cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa khất thực mình bát phước lợi ích khắp nhân thiên xuất gia cầu thánh đạo tác tà kiến thuyết pháp độ đơn thân vạn dặm xa mắt xanh nhìn trần thế hỏi đường mây trắng qua cạo bò dâu xuống tóc khoác cà sa hoại sắc sống che ngự thanh cao thân khẩu ý ái sinh khắp muôn loài một bát cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa khất thực bình bát phương, lợi ích khắp nhân thiên xuất gia cầu thánh đạo bình bát phước mọi nhà phá trừ các tà kiến thuyết pháp độ dặm xa mắt xanh nhìn trần thế hỏi đường mây trắng qua cạo bò dâu xuống tóc khoác cả xa hoại sắc sống che ngự thánh cao thân khẩu ý an tịnh một bát cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa khất thực mình bát phước lợi ích khắp nhân thiên xuất gia cầu thánh đạo bình bát phước mọi nhà phá trừ các tà kiến thuyết pháp độ trần thế hỏi đường mây trắng qua cạo bò dâu xuống tóc khoác cà sa hoại sắc sống che ngự thanh cao thân khẩu ý an tịnh phân biệt hèn chương trình lễ đạt bát cúng dường pháp đàn lưu hoàng bảo sám ngày 26 tháng 8 năm nhâm dần đến đây đã hoàn mãn mong rằng từ nhân duyên đạt bát cúng dường chúng tăng ngày hôm nay mọi sở cầu sở nguyện thiện lành của các quý phật tử sẽ được thành tựu nguyện cầu cho phật pháp được trường tồn mãi ở thế gian để mọi người đều được an vui hạnh phúc Xin tùy hỷ và tạ thán các Phật tử đã để tham gia buổi đạt bát cúng dường ngày hôm nay cũng như quý Phật tử đã hướng tâm theo dõi chương trình. Xin kính chúc quý Phật tử thân tâm thường an lạc, tinh tấn tu tập và được trở che dưới ánh sáng từ quang của mười phương chư Phật. Thưa quý vị và các bạn, ít sau ít phút sau đây sẽ diễn ra chương trình tụng kinh Lương Hoàng Bảo Sám và 19 giờ ngày hôm nay sẽ diễn ra chương trình lễ kết pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám năm 2022. Chương trình được phát trực tiếp trên các kênh YouTube Chùa Ba Vàng,